công doanh lợi hại như vậy. Bây giờ, hoàng đế đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Vậy còn chuyện ta giao ngài làm thì sao? Một tên cũng không còn Đã tiện hết tất cả xuống điện Diêm Dương rồi Tốt Cứ như vậy Kế hoạch của chúng ta Sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhiều Vậy Vậy thì hãy để chúng ta được khoái lạc như thần tiên Còn vài ngày nữa sẽ hoàn thành Bây giờ hoàng đế đang ở trong tay của chúng ta Chúng ta có thể lập tức chiến thắng như vậy đại quân của Đông Doanh Chẳng phải sẽ có thể trực tiếp tấn công đến đây sao? Đông Doanh bọn ta chỉ là một đạo quốc nhỏ bé Chỉ dựa vào quân lực Thì không thể đối kháng cha Nói cho cha nghe xem Con gái đã lớn Có tâm sự rồi Thiên Nhi Nghe ta nói Không Nghe muội nói Thiên Nhi từ nhỏ đã mất mẹ Bây giờ ngoài cha ra Địch Lan là người muội thân thiết nhất Thiên Nhi muội vẫn chưa nói xong Từ lần đầu tiên khi Thiên Nhi gặp Địch Lan Mùi đã nhận định Quynh là người mà mùi muốn lấy nhất Thiên nhi bằng lòng giống như bây giờ chăm sóc huynh cả đời Nhưng mà ta Không Kiếp này Còn có kiếp sau nữa Định Lan mãi mãi không được phép rời xa Thiên Nhi Công công, tiểu nhân không dám nữa Công công tha mạng Dám phá hỏng chuyện lớn của ta May mà ta đã sớm có chuẩn bị Kẻ ra ngoài Cho chó ăn Công công Công công tha mạng Công công Hoàng thượng sao người lại Các người hầu hạ không chu đáo Thật sự ghê tởm Kỹ thuật đông doanh của nàng có phải mất hiệu lực rồi không? Không thể nào thật to gan Dám hợp mưu giết chậm Ngươi không phải là hoàng đế Ngươi là ai Các ngươi có tà thuật đông doanh Ta có thuật dịch dung Chẳng phải ta phái người đi phá án rồi sao Sớm biết người mất trí nhớ là đáng ngờ Lúc đó nên đuổi cùng giết tận Yêu nữ Nếu muốn người ta không biết Trừ phi đừng làm Người dụ dỗ Hồ Công Công Lợi dụng tà thuật nông doanh Thao túng hoàng thượng Ý đồ đoạt Giang Sơn đại đường ta Nhưng đáng tiếc Trời đất sáng tỏ ta không thắng chính Âm à, mưu của người sẽ không thành đâu Đề đại ca Chẳng phải là người ngã xuống vách núi rồi sao Người là người hay ma Tiểu già tà phúc lớn mạng lớn Tạo quá lớn Rơi xuống ngay cành cây tùng Thật ngại quá Làm người thất vọng rồi Thì nhi Cha Xảy ra chuyện gì vậy Thiền nhi Tên tiểu tử đó mất trí nhớ đều là giả Hắn ở bên con là vì muốn tiếp cận cha Hắn đang muốn giết cha Không thể nào Không thể nào Thiền nhi Cha có khi nào gạt con không Xem ra khó tránh khỏi đến một trận rồi Nếu như bây giờ ông có thể dừng tay Có lẽ ta sẽ niệm tình thiên nhiên Tha cho một mạng Nằm mơ đi Nói như vậy Quỳnh luôn gạt muội Thiên nhiên Ta Quỳnh chỉ cần nói phải hay không phải thôi Cha muội cùng với yêu nữ đông doanh Lợi dụng tào thuật Âm à mưu khống chế hoàng đế Đoạt lãnh thổ Trung Nguyên Đủ rồi Không cần phải nói nữa Đừng làm hại huynh ấy Thiền nhi Đứa con ngốc Bây giờ con còn bảo vệ hắn ta Hắn ta từ đầu đến cuối Đều là đang gạt con Con đừng có hồ đồ nữa Con xem Hai người bọn họ mới là một cặp 快快快！ Thiên Nhi Chăm sóc Bản thân cho tốt Cha Cha Cha Địch nhân kiệt Ngươi đừng hòng để ta chết trong tay các ngươi